với nhiều công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Hiện Resco thực hiện nhiều dự án bất động sản tại Sài Gòn. Đây là hình ảnh Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đang bị khui ra. Hiện dấu hiệu phạm tội tại Resco chưa được cơ quan điều tra công bố. Song hồi giữa năm ngoái, thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận Resco có nhiều sai phạm tại hai dự án đầu tư chung cư Nguyễn Kim, khu B, quận 10 và cao ốc văn phòng số 257 Điện Biên Phủ, quận 3. Ngoài ra, trong kết luận về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2017-2018 được công bố vào hồi tháng 4 năm 2020, Reso cũng bị cho là có nhiều sai phạm như tùy tiện quản lý chưa chặt vốn nhà nước dẫn đến khó thu hồi nợ 1.473 tỷ đồng. Resco đầu tư tài chính vào 32 đơn vị tổng vốn là hơn 2.250 tỷ đồng trong đó có đến 14 trên 32 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng, khó có khả năng bảo toàn vốn. Nguyên nhân được cho là tổng công ty đã cử người đại diện góp vốn tại các doanh nghiệp không đúng quy định của liên doanh doanh nghiệp. Tuy vậy, đơn vị này không báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về biện pháp xử lý, đồng thời chưa hoàn tất việc tách và thoát hết vốn ở các đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó các ông Nguyễn Phước Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nguyên Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Đình Phú, nguyên Tổng Giám đốc, ông Nguyễn An Trường, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật khiển trách. Lên hình ảnh liệu Resco có nhắm vào Nguyễn Thành Phong hay không? Được biết trước đây khi muốn bắt Tất Thành Cang thì cơ quan điều tra cũng bắt đầu từ công ty Tân Thuận và sau đó khui ra sai phạm của Sadeco. Những công ty này thuộc chỉ đạo của thành ủy nên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố. Hiện nay vụ án Resco bùng lên, giới thạo tin cho biết phía trung ương đang thúc chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nhắm vào một nhân vật quan trọng nào đó. Resco chính là công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, sai phạm của Sadeco rất có thể liên quan đến hai nhân vật lớn hiện nay, đó là ông Lê Hoàng Quân và ông Nguyễn Thành Phong Hiện ông Nguyễn Thành Phong đang bị kỷ luật, chờ Trung ương xử lý tiếp. Ông Lê hoàng Quân thì hiện nay đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông Lê hoàng Quân được xem là thế lực rất mạnh mà cánh phía Bắc khó chạm vào được. Cho đến nay, dường như ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tìm cách hạ bệ Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Việc ông Nguyễn Phú Trọng trừng phạt Nguyễn Thành Phong cũng là bởi ông Phong đã đặt kèo không giúp ông Nguyễn Phú Trọng trong việc xử lý nội bộ vụ tam trụ ăn đất Hải quân đùa. Đây là hình ảnh cũng có thể nhắm vào ông Lê Hằng Quân hiện nay. Sai phạm tại tổng công ty Resco này đến đến hàng ngàn tỷ đồng. Đây là sai phạm rất lớn. Nếu khui ra thì không phải là vụ án nhỏ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên làm tới đâu thì chưa biết được. Sau vụ bắt các Thỉnh Cang, chưa thấy ông Nguyễn Văn Nên làm vụ án lớn nào nữa. Nếu không khui tới cùng vụ án này, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Văn Nên khó mà leo cao cho được sai phạm của doanh nghiệp, nhà nước thì luôn dính đến những chỉ đạo từ bên trên. Vậy ông Nguyễn Văn Nên có dám khui tới cùng hay không? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lật danh sáng lý do bí ẩn Nguyễn Thành Phong bị ông Tổng triệt hạ. Như tờ Thời báo chấm đã thông tin, Nguyễn Thành Phong là chủ tịch thành phố ít sai phạm hơn người tiền nhiệm. Tuy nhiên hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang mượn tay Bộ Chính trị triệt hạ Nguyễn Thành Phong cũng phải thừa nhận là ông Nguyễn Thành Phong có thế lực và không bằng với Lê Hoàng Quân bởi Nguyễn Thành Phong không có lợi ích ràng buộc chặt chẽ với bí thư thành ủy như ông Lê Hoàng Quân. Ông Lê Hoàng Quân với ông Lê Thanh Hải là chủ tịch, còn người kia là bí thư. Tuy hai ông này không hợp nhau về tính tình hay chống đối nhau trong các vấn đề nội bộ, đảng bộ của thành phố. Tuy nhiên, giữa Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải có sợi dây quyền lực liên kết với nhau. Vì thế mà sau khi hết nhiệm kỳ, hai ông này cùng với Nguyễn Văn Đùa vẫn liên kết với nhau để có thể chống lại những cuộc điều tra nhắm vào nhóm này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Từ trước tới nay chưa có sai phạm nào ở thành phố Hồ Chí Minh lớn như sai phạm đất ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên, cho đến giờ này, ông Lê Hoàng Quân vẫn chưa bị Trung ương động đến, mặc dù sai phạm thì đã quá rõ ràng. Muốn bắt được Lê Thanh Hải Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải có người giúp đỡ mới thực hiện được việc này. Và việc ông Nguyễn Phú Trọng cử Nguyễn Thiện Nhân thay thế cho Đinh La Thăng để ông này khui vấn đề Thủ Thiêm giúp ông Tổng xử lý nhóm ăn đất ở Sài Gòn. Nhưng Nguyễn Thiện Nhân bất lực và bị thay thế bằng Nguyễn Văn Nền. Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết khi đưa ông Nguyễn Thành Phong từ Bến Tre về thành phố thay thế cho ông Lê Hoàng Quân Thế lực phía Bắc đã có đặt vấn đề với Nguyễn Thành Phong là giúp thế lực một số người có quyền lực ở đây loại trừ nhóm lợi ích Lê Thanh Hải và được Nguyễn Thành Phong gật đầu nhận lời. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, ông đã ra tay khá nặng với Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Phú Trọng bao giờ đưa miếng mồi ngon cũng kèm theo nhiệm vụ rất khó. Việc ông Trọng đưa Nguyễn Văn Nên vào nắm thành phố thì cũng vì mục đích thi hành nhiệm vụ giúp ông Trọng một tay để loại trừ nhóm lợi ích này. Tuy nhiên, dù không đưa được Lê Thanh Hải vào tù nhưng ông này cũng được Tất Thành Cang vào tù sau gần 2 năm trung ương kỷ luật mà vẫn chưa làm gì được ông này. Vì thế nên Nguyễn Văn Nên vẫn được trọng dụng. Có ý kiến cho rằng Nguyễn Thành Phong đã không tự lượng sức mình nên đồng ý đại. Sau đó khi về thành phố gặp phải đối thủ quá mạnh, không làm gì được nên ông Nguyễn Thành Phong lơ luôn lời hứa. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Thành Phong vì muốn chiếc ghế chủ tịch thành phố lớn nhất của nước nên hứa bừa chứ ông Nguyễn Thành Phong thừa biết là ông không đủ lực để có thể hạ một cây đa, cây đề như ông Lê Thành Hải. Chỉ một mình Lê Thành Hải thôi thì Nguyễn Thành Phong còn bất lực, chứ nói gì đến bộ ba Lê Thành Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa khi những nhân vật này cấu kết với nhau thành một khối. Về hình thức, chính ông Nguyễn Thành Phong đề xuất của ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng công ty Việt Á huân chương lao động hạng 3 đều rất xấu hổ. Tuy nhiên, theo một số đánh giá của giới thảo tin thì đây là lý do phụ. Lý do, lý do chính của ông Nguyễn Thành Phong đã lật kèo với ông Tổng. Đã nhận lời để có chiếc ghế nhưng hành động thì không có, giúp được ông Tổng. Ra tay xử lý nhóm lợi ích rất khó chơi ở miền Nam này. Đây là hình ảnh hạ Lê Thanh Hải là nhiệm vụ bất khả thi với Nguyễn Thành Phong. Theo như một số đánh giá của một người những người hiểu biết về thực tế, thế lực của Lê Thanh Hải rất mạnh. Ngay cả thế lực đương chức cũng phải ái ngại. Và thế lực của Lê Thanh Hải làm mọi kẻ đương chức phải ái ngại, đó là thế lực ngầm. Giữa áp lực của ông Trọng và mối nguy tiềm ẩn với nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa có thể gây ra thì Nguyễn Thành Phong thả thất hứa và chịu sự trừng phạt của ông Tổng còn hơn. Đấy là những thông tin từ bên trong đưa ra và có vẻ như là hợp lý. Bởi lý do mà ông Nguyễn Thành Phong giới thiệu công ty Việt Á cho ông Tổng Bí Thư ký huân chương lao động hạng 3 không đáng bị trừng phạt nặng đến như thế.